I have dropped my worries. Nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry. Chào mừng mọi người đến với Du học chữa lành. Đây là một podcast mà mỗi tuần Hằng sẽ được trò chuyện với những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Mong rằng những câu chuyện và các góc nhìn đa chiều sẽ giúp mọi người có thể hiểu thêm và tìm được sự đồng cảm về cuộc sống ở hải ngoại chào mọi người, hôm nay thì Hằng sẽ được nói chuyện với cả một người bạn mà Hằng có có quen biết từ trước và chắc là lời đầu tiên thì sẽ xin phép cho bạn ấy được giới thiệu về bản thân mình một chút. À, xin mời em. Chị. Xin... Ừ. Vâng, chào chị, xin chào tất cả mọi người. Mình là Tâm, hiện tại mình đang sống ở Berlin, mình sang Đức khoảng gần 5 năm và hiện tại mình đang làm ở một viện dưỡng lão tại ờ, Berlin. À, rồi, cảm ơn Tâm đã dành thời gian hôm nay để nói chuyện cùng với chị. Chắc là câu hỏi đầu tiên chị sẽ hỏi là cái bữa sáng của em trước khi mà sang Đức và cái bữa sáng ở Việt Nam ấy nó khác nhau như thế nào, em hay ăn cái gì? À, cảm ơn câu hỏi của chị. À, sao sao thì nó khác hoàn toàn bởi vì ở Việt Nam à, là mình ăn đồ ấm vào buổi sáng ví dụ như là bún miến phở cái đấy nó là quá bình thường ở Việt Nam hoặc là bánh mì nhưng mà sang Đức á, nó cũng là bánh mì nhưng mà uh, bánh mì ở bên Đức thì người ta ăn kiểu hoàn toàn khác so với Việt Nam ấy. nó có thể là nguội uh, phần lớn là nguội còn những cái đồ như kiểu là <clears throat> bán ở quầy ăn nhanh ấy thì nó lại là đồ ngọt và nó không có hợp khẩu vị với mình ấy một là nó rất là ngọt hai là rất là mặn Ờ. bây giờ buổi sáng em hay ăn cái gì? Còn trước hồi trước ở Việt Nam là cái cái món gì em hay ăn? ở Việt Nam thì em hay ăn bánh mì vào buổi sáng, có thể là bánh mì trứng hoặc ờ, bánh mì patê, nhưng mà sang Đức thì gần như là em bỏ bữa sáng luôn. Rất ít khi em mới ăn sáng, chỉ Chỉ hôm nào mà có hứng lên mới ăn thôi, đúng không? Dạ vâng. <laughs> Ừ, rồi cảm ơn em Thói quen ăn sáng của chị cũng hoàn toàn thay đổi <laughs> từ khi sang Đức, không còn là bún phở miến cháo nữa mà chuyển sang những cái đồ ăn rất là nhạt nhẽo và lạnh lẽo, <laughs> giống như đất nước bên này. Ờ, chị cũng có Tâm thấy thấy Tâm nói là hiện tại Tâm đang làm ở viện dưỡng lão thì Tâm có thể chia sẻ một chút về cái hành trình mà vì sao Tâm chọn nước Đức và Tâm đã đi sang Đức như thế nào không? dạ vâng. Thật ra đến với nước Đức thì nó khá là tình cờ bởi vì ở trên trường em có tổ chức uh, liên kết giữa Đức và Nhật. Khi đó thì cái lớp Nhật rất nhiều người đăng ký và họ đã nhà trường cũng có kinh nghiệm nhiều năm kiểu nhiều năm làm với người Nhật đấy. Uh, còn cái ngày đó thì làm việc với người Đức thì là lần đầu tiên uh, khóa em là khóa thử nghiệm um, thì em thấy là à đi Nhật rất là đông người thôi mình sẽ chọn được cái chỗ mà um, nó không theo kiểu theo phong trào ấy là em quyết định chọn đi Đức. Ừm, sau đó thì em thấy một chương trình ở trên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, người ta cũng tuyển học viên để đi Đức thì em học tiếng Đức ở Việt Nam một năm. Ờ, học đến B1 sau đó thì học tiếp lên B2 nhưng mà tối thiểu là phải có bằng B1 và chương trình đó được bên Đức tài trợ hoàn toàn, tiền ăn, tiền ở và tiền học sau khi đỗ B1 thì bọn em cũng được hỗ trợ làm visa và vé máy bay sang Đức. Ờ, nói chung là so với mọi người thì nó khá là dễ dàng, bởi vì là đúng kiểu đơn giản là mình chỉ đúng, kiểu là, xách vali lên và đi á. Khi mà sang đến Đức thì người ta cũng lo cho cái việc ăn ở, giấy tờ, tàu, vé xe, rồi một tuần đầu thì người ta cũng dẫn đi tham quan thành phố rồi giới thiệu cho mình biết, những cái, gọi là, cơ bản nhất á. Ừm. Rồi. Thế trước khi mà em sang Đức ấy, thì lúc mà ở Việt Nam em nghĩ về nước Đức là một đất nước sẽ như thế nào? Và em nghĩ về cái công việc của em sẽ ra sao? Ờ, khi mà ở Việt Nam thì bọn em có được xem một video từ một chị, ờ, học viên người Việt ở tại Đức và chị Ừm. đấy làm việc cho công ty đó, thì thực sự nó rất là tuyệt vời. Ờ, rất là thơ mộng à, sang đến Đức à, sang trời Âu này à, khí hậu ôn hòa này rồi um, có những buổi picnic có những uh, ngày uh, fry đi làm rồi đi tham quan du lịch thành phố và thực sự tất cả mọi thứ nó đến với mình nó kiểu là ôi đúng kiểu thành phố mơ ước kiểu vậy Thế lúc mà đặt chân sang đến nước Đức nước Đức rồi thì một tuần đầu tiên và một tháng đầu tiên cảm xúc của em là gì? À, <laughs> nước Đức chào đón chúng em bằng một cơn bão rất mạnh ạ. <laughs> Ừ. <laughs> Em em nhớ cái ngày hôm đó là ngày quốc khánh của Đức. ở ờ, khi mà ngày hôm sau bọn em đặt chân đến ờ, Berlin, sân bay Tegel ngày đó thì ngày đó bão rất là lớn. Ngày đó là mùa thu đúng cho những gì mà đúng là trong trong phim trong ảnh có đấy lá vàng rồi tất cả mọi thứ chỉ có điều là gió hơi mạnh nha <laughs> ờ, rồi ngày đó sang thì bọn em hơi bị sốc nhẹ bởi vì là ở nhà thì ừ, nghĩ là à B1 tiếng Đức mình nếu mà mình mình mà thi được B1 tiếng Đức mà mình học đến tận B2 thì mình cảm thấy ôi một cái gì đó nó rất là kiểu là hãnh diện nhưng mà khi sang đến Đức thì tất cả mọi thứ hoàn toàn là tự như là một con số không không hiểu người ta nói cái gì hết ừ. và nhiều khi những cái rất là đơn giản á người ta khi mà người ta bảo mình giới thiệu bản thân á mình run mình cũng không có giới thiệu nổi bản thân của mình và cảm thấy rất là tự ti rất là khó khăn cái tuần đầu rất là khó khăn đối với bọn em ừ, cũng được cái may mắn là ừ, mấy cô ở trên viện cô rất là gọi ừ, sao nhỉ người ta um, chắc là người Đức á, người ta làm việc với người nước ngoài nhiều á, thì người ta rất là kiên nhẫn người ta hướng dẫn mình rồi một tuần đầu em đi tàu mà vẫn đi bắt ngược hướng này đi từ Uban về nhà là đi nhầm đường luôn ờ. không bao giờ em dám đi một mình luôn luôn phải đi cùng với bạn bè vì sợ bị nhầm đường ờ rồi thế là kiểu tuần đầu tiên là không những gì mình nghĩ đúng không mình cứ nghĩ là tiếng của mình ngon rồi tại vì ví dụ như ở ờ, theo cái hệ ngôn ngữ của của châu Âu là mình chỉ có A, B, C đúng không? Và C C1, C2, B1, B2 thì C2 sẽ là tầm dạng như người bản địa ở đây người ta nói mà mình B2 là mình đã xịn lắm rồi. có như đủ điều kiện để để đi du học đại học rồi chứ không phải là để để sang để làm ở viện dưỡng lão đúng không? thế sau sau đấy thì khi mà hết cái tuần đầu tiên đấy thì em bắt đầu có cái cảm xúc gì có thấy nhớ nhà hay là cảm thấy muốn làm một cái gì đấy hay muốn gọi điện hay muốn nói chuyện với một ai đấy không cái tuần đầu tiên thì thực sự là rất là nhớ nhà nhớ nhất là cái khoảng buổi chiều mình cả một ngày mình đi với cả thầy cô mình thầy cô với cả um, các bạn ở trong viện thì lúc đấy thì mình chưa mình chưa nghĩ gì đâu. Ừ, nhưng mà đến cái lúc mà khoảng ừm, Pro là tầm khoảng 17-18 rồi chiều mình rất là nhớ nhà và nhớ bố mẹ. Và cái khoảng thời gian đấy nếu như ở Việt Nam thì có lẽ là mình cũng chuẩn bị bữa tối với gia đình, rồi ờ, chơi với các cháu, rồi hàng xóm, rồi, ừ, cái khoảng thời gian đấy là nhớ nhất. Nhớ cái bữa tối như ở Việt Nam là bữa tối cũng là bữa mà gia đình, kiểu, quây quần bên nhau và nói chuyện chuyện của uh, mẹ một ngày đi làm như thế nào của ba một ngày đi làm ra làm sao và các em của mình nữa ờ, lúc đấy rất là nhớ nhiều khi cũng tủi thân cũng khóc ừ, cũng bảo là oh, tại sao mình lại ở tại sao mình lại sang đức và cái tuần đấy nó rất là áp lực vì mình không biết một cái gì hết cái gì đối với mình nó cũng là mới tinh như kiểu sao nhỉ? lại kiểu như là được mới được sinh ra kiểu tất cả mọi thứ mình phải đón nhận như là một đứa trẻ Ừ. Thế cái lúc mà nhớ nhà như thế thì em đã làm gì? Ừ, thì em uh, cũng gọi điện về cho bố mẹ nhưng mà không bao giờ em dám kể rằng là ở bên Đức nó như thế này như thế kia bởi vì mình đi xa như vậy thì sợ bố mẹ lo lắng ấy, không bao giờ mình cảm dám kể sự thật rằng là à nó như thế này nó như thế kia mà mình chỉ nói rằng là à bên này nó tốt ừ thấy hiện đại. Lần đầu tiên con được đi tàu điện ngầm, lần đầu tiên con được đi, đường sắt trên cao và cái hệ thống ừ. giao thông nó tốt như thế nào. Mình chỉ nói những cái ừ. điều tốt đẹp thôi, còn, ừm, lúc đấy thì chắc là phải dùng ý chí quyết định là mục đích của mình sang Đức để làm gì. Và Ừm. đây ừ. chỉ là một tuần đầu tiên thôi. Ừm. Ừm. Thế em có thể chia sẻ cho chị một chút là thế cái mục đích của em sang Đức là gì không? <laughs> Thực ra cái đấy nó cũng hơi tiêu cực ấy. Ờ. Vì mỗi người sang Đức có một mục đích riêng ấy, có người sang để kiếm tiền, có người ờ, sang để, kiểu như là, sao nhỉ, họ có một cái giấy tờ hợp pháp để sang Đức chẳng hạn ấy. như đối với em ấy, thì đơn giản chỉ là một khám phá một vùng đất mới thôi, bởi vì cái ngày đấy nó còn trẻ lắm, kiểu, ờ, mọi người sao nhỉ, 19 đôi mươi mà, ờ, muốn khám phá tất cả mọi thứ, muốn ờ, biết rằng là, à châu Âu như thế nào bởi vì ở Việt Nam ấy thì người ta thấy rằng là à uh, châu Âu là một cái gì đó rất là sang chảnh kiểu vậy ừ. uh, rồi um, bản thân em thì lại không thích cái kiểu làm việc ở Việt Nam ấy là đi làm um, sáng từ 8 giờ đến 16 giờ hoặc 20 giờ và um, khi đấy thì điều dưỡng ở Việt Nam cũng rất là nhiều và cơ hội tìm việc làm nó cũng khó. Chứ là em cũng không muốn là để bố mẹ phải lo lắng cho mình bố mẹ đã cho mình ăn học rồi nên là mình sẽ cố gắng um, thử sức của mình như thế nào em cũng ừ. không nghĩ là em sẽ gắn bó với Đức lâu như vậy em cũng nghĩ sang học xong rồi vài năm xem như thế là như thế nào nhưng mà rồi kiểu thời gian chạy rất là nhanh ấy bây giờ cũng gần 5 năm rồi ừ. thế chị tò mò một chút là không biết thế cái cái điều gì mà đã giữ chân em lại ở Đức đến bây giờ là gần 5 năm rồi và chưa có cụ thể là cái ngày nào trong tương lai gần mình sẽ quay về? Cái lúc mà mới sang Đức, cái lúc mà còn đi học nó còn nhiều khó khăn đấy thì em luôn mong ước để được về Việt ờ, về Việt Nam. Nhưng mà sau một khoảng thời gian làm ở bên này, mình đã quen với cái cuộc sống ở bên này và bây giờ mình không biết rồi <coughs> nếu mình về Việt Nam thì mình sẽ làm gì ở Việt Nam và cái cuộc sống của Đức thì kiểu mình bị cuốn theo cái cuộc sống đấy ờ, đi làm này, về nhà ngày nghỉ này, có thời gian rảnh này. Rồi, ừ, cái quan trọng nữa là mình không phải suy nghĩ về cái tài chính của mình này. Ờ, người ta nói rằng là sao ừ, thôi không không cần phải giúp ai nhưng ít nhất là giúp được bản thân cái đã. Bản thân mình mà không làm được cái gì thì còn nghĩ thì mình giúp được ai ấy. Ừ. Không phải làm gánh nặng cho mọi người. Thì ở bên này với công việc hiện tại thì em có thể tự chủ được nói chung là, ờ, tự chủ được này, rồi cuộc sống của mình, rồi ờ, ngày qua ngày thì có thêm nhiều bạn bè hơn, ví dụ như chị này, ừm, rồi mình cũng, ừm, học hỏi nhiều cái hay của người Đức á, từ đồng nghiệp á. Ừm, và cái quan trọng em thích nhất ở Đức đó là mình có không gian riêng, không ai có có thể đánh giá cái cuộc sống của mình như thế nào. Đấy là cái em rất là thích. Ừm, còn nếu thực sự mà phải quay về Việt Nam ấy thì em rất là vui mừng, nhưng cũng có một cái, em cảm thấy thật là đau đầu khi mà phải nghĩ đến ấy. Đó là lúc nào cũng phải sống, kiểu, suy nghĩ xem là, à, kiểu, sao sống vừa lòng hay là, ờ, có những cái chuẩn mực á, cái kiểu vậy, và luôn luôn bị người khác, kiểu, người ta s ừm, suy nghĩ "À, thế này, à, thế kia", cái điều đấy làm em rất là ngại. ừ Ừm, ở Việt Nam mình đúng là có thói quen là béo quá cũng bị chê mà gầy quá cũng bị chê đúng không? hay là mình cao quá hay là thấp quá rồi kiểu gì cũng có cái để mà để mà gọi là chê mình. Thế cho chị hỏi một tí là ví dụ từ góc nhìn của em em thấy là ở Đức trong cái quá trình mà 5 năm vừa rồi á, thì khi mà nói về khó khăn thì em có thể nêu khoảng 3 đến 5 cái khó khăn mà em cảm thấy là rất là chật vật không? Đối với em. Đối với em thì cái chật vật đầu tiên đó là ngôn ngữ các bạn có thể học ở Việt Nam đến tận B1, B2, thế nhưng mà sang Đức thì, ờ, phải đón nhận nó coi như tất cả mọi thứ hoàn toàn từ đầu. Bởi vì người ta có cái giọng điệu, người ta có những, kiểu, các cái âm hay những cái ngôn ngữ đời sống ấy, nó khác hoàn toàn. Khi ở Việt ở Việt Nam thì người ta phần lớn là học cun học về văn hóa này, học về, những cái gì nó đẹp, nó bay bổng lắm. Nhưng mà khi đến sang đến đây ấy, thì nó khác hoàn toàn ừ, cái thứ hai nữa đó là về ừ, cái văn hóa của người Đức ờ, khác hoàn toàn với văn hóa của châu Á ừ. cụ thể là sao nhỉ cụ thể là sao ờ, ví dụ như là người châu Á hay dùng cho nhau những cái lời bay bổng những cái lời khen ờ, nhưng mà người Đức thì người ta cũng rất là người ta rất là người ta thẳng tính ấy, có những người người ta rất là thẳng tính nếu như mà mình không quen ấy mà mình đón nhận cái nghĩa đấy, mình đón nhận những cái lời đấy một cách tiêu cực ấy, thì mình cảm thấy rất là tổn thương. Ừm. Nhưng mà nếu mà mình đón nhận nó theo kiểu là à người ta đang muốn cố gắng chỉ bảo cho mình ấy thì lúc đấy mình mới có động lực. Ờ, rồi cái văn hóa của người ta khác hoàn toàn với người Việt Nam ấy, người ta làm việc rất là chỉ chu người ta không nếu mà cố gắng được 100% thì người ta sẽ cố gắng đến 100% chứ người ta sẽ không làm theo kiểu cái mức gọi là um, đạt và người ta luôn luôn cố gắng là phải thật tốt, phải thật tốt và tất cả mọi thứ phải là chủ động chứ không phải là bị động. Ngay cả cái việc học hành cũng vậy. Um, bản thân em cũng mắc phải sai lầm đó là rất là bị động. Khi mà mình học mình cứ đứng đó và mình đợi người ta cho mình cái tiết học trong khi người ta thì lại mong chờ của mình là tâm ơi mày hãy mày hãy mở miệng ra và nói rằng là tôi muốn học cái này tôi muốn học cái kia thì người ta sẵn sàng người ta chỉ bảo cái điều đấy thì mình lại rất là bị động mình ngồi cố gắng đợi đợi đợi để cho thầy cô để cho đồng nghiệp chỉ mình làm cái gì thì mình mới làm cái đấy và ừ. hiện tại thì em cũng thấy rất nhiều các bạn học sinh mới cũng gặp như em ngày trước ờ, người ta luôn yêu cầu mình một cách tự giác ờ, đi làm hay mọi thứ đều phải chủ động chứ không phải là đợi đó Ừ, cái nữa đó là nhiều khi em cảm giác là như, kiểu, bị phân biệt ấy. Ừ. Có lúc ngày xưa em làm ở và học ở một chỗ gần như là toàn người Đức á, mình là người nước ngoài và chính vì cái ngôn ngữ, vì cái sự, ừ, kiểu, mình không hiểu người ta nói, mình không bắt được vào những câu chuyện của người ta, và nhiều khi mình cảm thấy mình cô đơn. Ở trong cái cuộc trò chuyện đấy, trong cái team đó và mình lại không chia sẻ, mình giữ tất cả những cái điều đấy trong lòng và em không hiểu là cái điều gì mà lại khiến mình sợ mình không mở lòng ra mình ừ, nói chuyện hay mình đón nhận với người ta nhưng nhưng cũng có những cái người ờ, người ta thực sự rằng là người ta không người ta nói thẳng là người ta không thích người nước ngoài ấy. Ừ. và cái điều đấy mình cũng tổn thương tổn thương rất là nhiều nhưng mà cũng có những cái người người ta rất là tốt người ta rất là rộng lượng người ta à mày sai thì uh, mày có thể uh, thử lại có thể làm lại rồi sau này sẽ quen ấy người ta khen ngợi ừ. như vậy thì mình cũng có động lực ừ, chứ nó không hoàn toàn là một cái màu hồng mà như ở nhà mình nghĩ ấy. Ừ. Chị cũng công nhận là cái chuyện đấy bởi vì ví dụ như họ cái đợt vừa rồi có cái chiến tranh giữa Ukraine với cả Nga ấy làm tự nhiên nước Đức lại có thêm rất là nhiều người tị nạn ấy và nó làm thay đổi cục diện của nền, nền, nền kinh tế Đức và mọi người cũng hơi e rè với người nước ngoài và đặc biệt là người châu Á từ cái vụ một corona ấy xong rồi bên này nó sẽ mặc định là châu Á là Trung Quốc và ai đến từ châu Á cũng gần như là người Trung Quốc luôn á thì cái ừ. đấy cũng cũng rất là dễ kiểu bị phân biệt đối xử không biết em đã bao giờ gặp vào cái tình trạng như thế chưa Ờ, thật ra cái hồi mà corolla thì em cũng gặp như vậy rồi, là em đi lên xe bus và em em lên xe bus và em đứng ở đó thì có một cô, cô ấy nói là "Mày có thể đứng, ờ, xa tao ra một tẹo được không?" Thì khi đó thì cái xe bus nó rất là đông và em có nói rằng là, ờ, hiện tại xe bus rất là đông ấy và em không thể nào mà có thể di chuyển được ra vị trí khác ấy. Thế cô ấy tỏ thái độ luôn và cô ấy đã, kiểu, uh, tỏ thái độ cô ấy đứng dậy cô ấy đang ngồi và cô ấy đứng dậy ừ, kiểu đứng dậy và cô ấy ngồi ra hẳn một chỗ khác ấy thì em cảm thấy cái đấy kiểu là tại sao ấy hoặc là ngay ban đầu á, mà mình đeo khẩu trang á, là người ta kiểu kỳ thị mình luôn người ta nhìn rồi người ta kiểu trêu cái trêu mình ấy, là tại sao mình lại đeo khẩu trang rồi thế thế kia uhm, có một lần gần đây nhất là cách đây một tháng thì em và bạn em có đi chơi uhm, ở một khu du lịch của Đức ở ngoài ở ngoài Berlin thôi khi đó thì em có đến cái quầy bán vé và em hỏi người ta uh, khi đó người ta chỉ mình hướng dẫn một kiểu xong đến khi em hỏi lại thì cô nói với em rằng là uh, tôi nói tiếng Đức ừ, bạn có hiểu không mà trong khi đấy chúng em giao tiếp với người ta bằng tiếng Đức Chúng cũng không hỏi bằng tiếng Anh hay gì uh, mà cô ấy nói kiểu là rất là kiểu khó chịu ấy là tôi nói ừ. tiếng Đức đó Ừm, kiểu như là, hơi khinh thường một chút, đúng không? Tại vì chị nghĩ Đúng là rồi em ở bên này 5 năm mà em làm ở trong viện thì em cũng phải nói chuyện với mọi người bằng tiếng Đức hết, từ các bạn trong khoa cho đến các ông bà trong khoa nữa thì cũng phải nói tiếng Đức hết. Mà 5 năm mà bị như thế thì đúng là cảm thấy rất là khó chịu và và và bức bối. Thế những cái lúc mà, kiểu, cảm giác mình bị kỳ thị hay là bị phân biệt đối xử như thế thì em em tự nói với bản thân em cái gì để mình cảm thấy tốt hơn? Cái lúc đấy là, ừ, rất là khó chịu đó và cái sự tức giận khiến cho mình, kiểu là, ừ, có thể mình không không kiểm soát được bản thân ấy. Có những lúc thì mình quay ra và mình nói lại với người ta. Như cái lần mà em nói là em đi ra ngoài, Berlin ờ, em chơi đó, thì em cũng nói là "Chúng tôi cũng nói tiếng Đức mà." <laughs> Chúng tôi đã nói Hochdeutsch, <laughs> nói với người ta vậy. Nhưng sau đó thì, kiểu, mọi thứ cũng bỏ qua, xong nghĩ là, à, sau mình cũng phải, kiểu, hỏi một cách, ờ, rõ ràng hơn đấy. Ừ. Ừm. em nghĩ thôi là cái việc đấy nó không tránh nó không thể nào mà tránh khỏi được, bởi vì, mình cũng chỉ là người ngoại quốc ấy, mình đến mình, sống và làm việc ở đất nước của người ta, mình nên mình nên Ờ, học hỏi và theo cái văn hóa của người ta chứ không phải là mình mang cái văn hóa của mình ừ, đến để kiểu là lan tỏa cho người ta ấy. Tất nhiên là mình vẫn mang những cái tốt đẹp của văn hóa của mình nhưng mà mình không thể nào mà muốn người ta sống theo cái văn hóa của mình được. Ừ. Ừ. Kiểu đơn giản ý đấy cũng ờ, cũng cái đấy cũng cái ý đấy cũng rất là hay nó giống như kiểu là nhập gia tùy tục ấy thì nói gì thì nói chứ mình chị nghĩ là mình học tiếng Đức 10 năm, 20 năm thì cũng không thể bằng một người mà sinh ra lớn lên ở đây, đúng không? Dạ chị cũng vâng. đang trong quá trình học tiếng Đức và ở nhà chị cũng có một người đặc sệt Đức và chị cũng không thể nào mà, kiểu, nghe được hết mà mọi người còn có nhiều những cái, gọi là, ngôn ngữ bản địa và cái cách mà mọi người nói, mọi người rút ngắn từ đi sẽ rất là khó để mà nghe và mình hiểu được cái phần đấy ấy. À, cái đấy cũng cái đấy cũng rất là khó nhưng mà chị thấy em chia sẻ thì em là một người rất là cầu tiến đấy chứ kiểu mình nghĩ là mình đến một đất nước mới thì mình phải học theo cái văn hóa của người ta đúng không chứ chị thấy có những bạn là không bây giờ mình cảm thấy rất là lạc lõng và kiểu tại sao người ta không hiểu mình tại sao người ta không theo mình tại sao người ta không nghe mình á cũng cái, cái lúc ban đầu ấy thì em cũng nghĩ là à hay là người ta cố tình không hiểu ấy nhưng mà ngày qua ngày mình sống tại đây ấy, và em cũng có tiếp xúc với các bạn học sinh mới qua Đức ấy thì em nhìn thấy cái hình ảnh của bản thân em trong các bạn đấy và em thấy là à không không phải là lỗi tại người ta mà tại mình tại sao mình không cố gắng diễn tả mọi thứ nó thật tốt nó thật kiểu là dành dành mạch rõ ờ, rõ ra để cho người ta hiểu được mình ấy nếu mà người ta hiểu mình thì người ta cũng đâu có làm khó mình đâu nhưng mà khi mà mình đón nhận cái thông tin đấy theo một kiểu là à người ta đang cố gắng bắt bẻ mình ấy thì mình sẽ rất là kiểu buồn tâm trạng nặng nề còn nếu như mà mình đón nhận theo kiểu là à mình cứ sao cứ video hô lần video hô lần mãi như cái đấy thì sau này mình sẽ quen ấy cũng không biết là các bạn các bạn thì nghĩ như thế nào các bạn biết là à người ta thế này thế kia nhưng mà khi mà mình uh, sống lâu rồi ấy, thì mình mình hiểu hơn một chút về người ta thì chính nhiều khi chính bản thân em ấy cũng cảm thấy rằng là À, không được, nếu mà ừm, em cũng nói với các bạn học sinh của khoa em hiện tại, nếu mà các bạn cứ tiếp tục như thế này, không cố gắng học hỏi mà thu mình ấy, nếu mà mình sai thì mình phải hỏi lại và mình phải, ừm ờ, làm cho đến khi được thì thôi ấy, cũng như người Đức ấy, thì cái này nó sẽ tốt cho mình. Cái đấy là mình nên học, bởi vì, ừm mình không phải là làm cho xong mà là cái lúc mà mình còn được học ấy thì cố gắng học hết tất cả những cái gì có thể ấy. Ừ, có thể từ đồng nghiệp có thể từ bạn bạn bè có thể từ thầy cô ấy. và cái mà em thích nhất ở nước Đức ấy, là cái giáo dục của bên Đức thực sự nó rất là mở bọn em đi học thực sự lúc đầu là em hơi sốc nha đi học là không có giáo trình ừ. em phải học mấy tháng trời mới có sách ấy. đi học chỉ ngồi nghe thôi không viết một chữ nào hết à chỉ ngồi nghe và mình được đưa ra những cái luận điểm của mình uh, người ta sẽ không nói rằng là đúng hay sai và người ta cho mình cái cơ hội để mình có thể biện luận được rằng là vì sao cái mình lại nghĩ như vậy tại sao nó là đúng và người ta sẽ đưa ra những câu hỏi mở để mình có thể suy nghĩ lại rằng là à trong cái trường hợp đấy sẽ làm như thế nào hay là um, cái bài phát biểu của mình nó còn thiếu phần nào ấy. người ta sẽ không đưa ra một câu nhận xét là cái này phải làm thế này phải làm thế kia nó không bao giờ có khuôn mẫu ấy. và người ta ừ, cho mình phát triển kiểu một cách tối đa về cái khả năng của mình đó là em rất thích ừ. cái cách dạy học của người Đức Ồ, oh, nó không phải là kiểu văn mẫu như ở Việt Nam đúng không? Là đúng phải chị. phải cảm xúc như thế này, phải nghĩ như thế kia. Chị cũng chị cũng rất là đồng ý với cái đấy và chị thấy cái đấy cũng khá là hay ấy và chị nghĩ đây cũng là một cái lý do mà vì sao có rất là nhiều bạn lựa chọn đi du học là bởi vì kiểu muốn mở mang đầu óc muốn mở mang những cái kinh nghiệm và trải nghiệm của mình ở trong một đất nước mới ấy. Ờ, bởi vì là chị chưa bao giờ làm điều dưỡng à, nên là chị chị rất là tò mò xem là ví dụ như một ngày của các bạn sẽ diễn ra như nào có cái lúc nào mà các bạn cảm thấy khó khăn hay là mệt mỏi hay không em có thể kể cho chị một chút về ngày làm việc của em được không à, dạ vâng công việc của bọn em thì làm theo ca theo kíp nó sẽ có 3 ca, ca sáng, ca chiều và ca đêm. Thì đối với bọn em thì bọn em sẽ phải làm cả 3 ca trong một tháng. Ca sáng thì bắt đầu từ giờ đến giờ chiều, ca chiều sẽ bắt đầu từ giờ đến giờ Và giờ đến giờ sáng hôm sau là ca đêm. Thì, ờ, sau mỗi lần chuyển ca thì bọn em sẽ được nghỉ từ 1 đến 2 ngày thì cũng có khoảng từ 30 đến 40 ngày vô long tùy thuộc vào cái mình ờ, thỏa thuận với công ty của mình làm rồi ca đi làm ấy, thì nó khác xa hoàn toàn so với ở Việt Nam ở Việt Nam thì làm phần lớn với cái việc mà các công việc liên quan đến cái đấy người ta gọi là gì nhỉ cái về Hàn người ta gọi là chi đó ờ, kiểu là như kiểu là thay băng rồi thuốc men ấy mình làm phần lớn những cái đấy thì ở bên Đức mình cũng có làm nhưng mà mình làm theo kiểu là tất cả mọi thứ nó đơn giản hơn ấy nó đơn giản hơn so với ở Việt Nam đấy là ở em ở viện dưỡng ở viện dưỡng lão rồi buổi sáng đi làm thì bọn em cũng phải lo cho cả cái việc ăn của bệnh nhân như thế nào này, rồi tất cả những cái việc như là tắm rửa cho bệnh nhân này, rồi đưa bệnh nhân đi đến phòng khám, ờ, nếu mà bệnh nhân có theo min khám ở đó, rồi bác sĩ đến ờ, khoa làm visit để thăm khám toàn khoa thì cũng phải đi theo bác sĩ, rồi làm thuốc, rồi uh, đặt thuốc cho bệnh nhân nếu như mà bệnh nhân hết thuốc hoặc là có cái thuốc mới gì đó. ca chiều thì bọn em cũng vậy, cũng phải lo lắng cho uh, các bữa như buổi cà phê cooking và là trà chiều tầm 15 giờ ừ. thì đến 17 giờ thì bọn em cũng sẽ phát thuốc rồi bọn em làm phát đồ ăn này rồi đến tầm 19 giờ thì cũng giúp đỡ người ta lên giường đi ngủ sau đó thì cũng phải làm giấy tờ thì đến 22 giờ đợi ca đêm đến đó ca đêm thì tùy thuộc từng hôm ấy. có hôm thì mình phải làm nhiều có hôm mình phải làm ít nó tùy thuộc vào tình trạng của bệnh nhân hôm đấy hoặc như thế nào người ta khỏe hay là người ta yếu nếu như mà có một cái trường hợp bất thường như kiểu là chỉ cần một ca thôi mà bị sốt hoặc là bị ngã hoặc là có vấn đề gì đó ấy, thì mình sẽ phải bận rộn cả một đêm còn nếu như mà không ừ gần như là cả đêm rất là yên tĩnh ừ. và thường thường thì cũng sẽ có người giúp đỡ mình à, ok thì tại vì chị chị cá nhân chị chỉ để ý là chị thấy là là là các cụ người Đức là thứ nhất là cũng to béo hơn là các cụ ở Việt Nam bởi vì là bên này đồ ăn nó cũng <laughs> nhiều dầu mỡ rồi nhiều bơ các thứ thì không biết là với một cô gái <laughs> nhỏ nhắn như em thì làm sao mà em có thể gọi là tắm rửa cho các cụ rồi là giúp các cụ đi lại rồi nhấc nhấc ra khỏi giường hay đặt vào giường thì em em xử lý như thế nào <laughs> cái đấy thì uh, sao uh, ở trên trường học ấy bọn em có được học cái đấy cái đấy là sự khác biệt giữa cái người mà học Ausbildung ở bên Đức ấy và cái người làm Anerkennung ở bên ở bên này ấy, là bọn em được học tất cả mọi thứ bọn em được học cách làm thế nào với một cái thân <laughs> hình uh, nhỏ nhắn mà có thể uh, cho các cụ được xuống cái xe lăn này rồi trong quá trình đấy thì phải chú ý những cái gì ấy. Uh, ờ, ngoài ra thì nó cũng có cái hỗ trợ nữa từ bên Đức nó có nhiều cái máy móc ấy có khoảng em được biết là khoảng 3 đến 4 loại để có thể giúp đỡ người bệnh từ trên giường qua xe qua xe lăn um, thì những cái đấy thì phần lớn là um, mình dùng bằng máy còn những việc quá quá to mình không thể nào mà mình làm được ấy thì mình phải dùng đến cái cái đó và nếu như trong trường hợp mà làm được hai người thì sẽ uh, gọi sự trợ giúp của đồng nghiệp bởi vì là khi mà có một bệnh nhân ấy thì người ta sẽ có cái nhận định của bệnh nhân là người này phải làm một hoặc hai người thì nếu như mà cái nhận định là người này bắt buộc phải làm hai người thì mình luôn luôn đợi đồng nghiệp của mình và mình không bao giờ mình làm một mình cả mình, mình nếu mà mình cảm thấy là nó không chắc chắn thì mình sẽ hỏi đồng nghiệp là uh, nếu như bạn có rảnh hoặc là chúng ta sẽ làm chung người này làm chung người kia hoặc là mình cứ làm đi xong rồi đến cái lúc mà cần giúp đỡ thì mình nhấn chuông thì đồng nghiệp của mình hoặc là mình gọi điện cho đồng nghiệp của mình là mình cần sự giúp đỡ thì người ta sẽ đến người ta giúp đỡ mình À, ôi, chị lại cứ nghĩ là, kiểu, một mình mình sẽ phải, kiểu, nhấc, phải khiêng các cụ, các thứ đi ấy, vì chị cũng có vào viện thăm thăm bà mấy lần, nhưng mà cảm thấy là đúng là mọi người cứ lúc nào cũng tất bật ấy, kiểu, chạy hết việc nọ đến việc kia, xong rồi phải làm rất là nhiều thứ cùng một lúc ấy. Thì trong cái quá trình làm việc của em có một cái sự kiện nào xảy ra mà, gọi là, đáng nhớ nhất với em không? Tại vì em làm cũng được 3 năm rồi nó có rất nhiều, ờ, rất nhiều việc mà đáng nhiều nhất ấy, thì là um, đó là cái lần mà em vẫn còn là Asubi em đi thực tập cái ngày đó là ngày em sắp tốt nghiệp rồi thì nó cũng là cái duyên thôi cái ngày em mới sang Đức thì em có proboscis thì em làm một cái khoa một cái bệnh nhân đấy là một bệnh nhân rất là dễ thương ờ, sau một năm thì em phải chuyển khoa thì em đi làm khoa 2 Ờ, vì là cái khoa 1 nó sửa nên là bệnh nhân của khoa 1 sẽ phải chuyển lên khoa 2 thì lúc đó cái bà bệnh nhân mà em làm proverside đó đã chuyển lên khoa 2 để em làm và em chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp của em em lại tiếp tục lấy cái bệnh nhân đó để <laughs> làm kỳ thi tốt nghiệp nó như kiểu là một cái duyên ấy và ngày nào em có thời gian là em cũng đẩy bà đấy đi xuống cái công viên ở đằng sau viện ấy, đẩy qua rồi nói chuyện thì bà đấy là một người rất rất là tình cảm bà đấy còn tỉnh ừ, tỉnh táo chỉ là bà đấy cái chân của bà đấy không còn sức nữa thì bà đấy ừ, không đi lại được thôi nhưng còn đầu óc thì khá là tỉnh táo thì em có nói chuyện tâm sự với bà đấy nhiều khi em ừ, nhiều khi em tâm sự với bà đấy còn hơn cả bạn bè kiểu bà đấy cũng dạy tiếng Đức cho này xong nói chuyện với bà đấy À, tâm sự là hôm nay tôi rất là nhớ nhà hay là chuyện này chuyện kia xong rồi uh, ngồi khóc xong bà đấy cũng lau nước mắt cho xong bà đấy cũng khóc xong cái ngày mà em thi tốt nghiệp là chỉ còn 3 ngày nữa là em thi tốt nghiệp thì bà đấy yếu và bà đấy kiểu kiểu bà ấy chỉ sốt thôi thế sau đấy thì um, mọi người thì lại bà đấy mong muốn của bà đấy là không đi bệnh viện bà ấy muốn được ở lại khoa thì em cũng ở cạnh bà đấy em hôm đấy cũng có ca ở cạnh em nói chuyện với bà ấy à, xong em cũng cố gắng giúp cho bà ấy ăn nhưng mà bà ấy không muốn ăn à, bà ấy cứ xong bà ấy khóc là nhìn cũng rất là thương ừ, sau đấy thì trước ngày thi tốt nghiệp của em hai ngày thì bà ấy mất ở ờ, đáng lẽ ra là bà đấy là cái người mà em sẽ là để thi tốt nghiệp ạ bởi vì em cũng rất là hiểu bà đấy kiểu thân ấy à, sau đó về nhà thì em rất là buồn và thỉnh thoảng em cũng có mơ đến bà ấy thì khi mà em tâm sự với giáo viên ở trường ấy thì giáo viên ở trường nói rằng là cái cái nghề điều dưỡng á, là người ta nói rằng là một cái nghề tolerance beruf um, một cái nghề có nghĩa là kiểu kiểu như là dịu dàng và và là kiểu như hay có cái tình cảm của mình ấy ờ ờ ờ sự đó ờ, xuất phát ờ. từ cái tình cảm rồi tất cả mọi thứ đấy nó kiểu kiểu vậy em cũng không biết nói như thế nào nhỉ một nghề nghiệp người, người ta hay nói là có tâm ấy kiểu vậy ấy. Ừ. đấy thì khi mà mình làm cái tâm hồn của mình không cô ta nói rằng là mình cái cái sự cái việc đấy nó sẽ xảy ra nhiều lần trong cái trong cái nghề của mình ấy và mình ừ. phải cái sự cái khoảng cách giữa mình và bệnh nhân mình không được đem cái tình cảm cá nhân của mình vào với một hoặc một vài bệnh nhân nếu mà mình làm như thế thì mình rất dễ dẫn đến burnout và um, kiểu vậy cô cô nói đây chỉ là một thôi và sau này trong cái quá trình mà mình đi làm nghề ấy, thì mình sẽ còn gặp nhiều và như vậy nữa nên là phải rút kinh nghiệm không được kiểu là mang cái đó uh, kiểu là không được để cái tình cảm cá nhân nó vào quá công việc ấy Ừm, đó nhưng mà cái em có khó không? Tại vì chị nghĩ là tình cảm nó xuất phát rất là tự nhiên đấy. Và những kiểu người nào mà thân với mình, mình hay nói chuyện nhiều thì đương nhiên là nó sẽ nó không phải là nảy sinh tình cảm theo kiểu dạng trai gái mà là nó sẽ nảy sinh kiểu tình thương, tình thân mến các thứ ấy. Thì cái đấy có khó không để mà em phải, gọi là, kiềm chế bản thân? Ừ, ban đầu nó khá là khó sau này mình cũng quen dần đấy chị sau này thì mình nghĩ là à người ta cũng già rồi cũng đến một ngày nào đó ấy, thì người ta cũng sẽ kiểu là người ta cũng sẽ ra đi ấy. thì ờ, sau này thì em cũng gặp nhiều trường hợp nó cũng kiểu tương tự như vậy ấy. nhưng mà cái cảm xúc nó không như cái lần đầu đấy nữa và mình cũng hiểu là à cũng đến cái lúc đó và đôi khi ấy, và nhiều trường hợp em nghĩ là đôi khi ấy, um, đó cũng là một sự giải thoát cho người ta ấy. bởi vì có những cái trường hợp mà người ta đau đớn người ta nằm ở đó người ta đau đớn và người ta kiểu mình theo mình nghĩ thôi cái cuộc sống như vậy nó rất là vất vả và người ta ừ, ở bên đức này nữa người kiểu rất là ít gia đình mà có người thân đến chăm ấy hoặc là nếu mà có thì khoảng một lần một tuần, đấy là gia đình nhà nào mà, kiểu, tình cảm ấy, và người ta già rồi, kiểu, người ta cô đơn đó người ta không còn cái hy vọng gì vào cuộc sống nữa. Người ta cũng ở trong đó, người ta ừm, nhân viên thì có hạn mà, trong ngành điều dưỡng thì luôn luôn thiếu nhân viên ấy. Ờ, tất cả những cái mong muốn của người ta thì, ừm, kiểu, người ta không được thực hiện hoặc là nó bị hạn chế đi phần nào ấy. Và, ờ, người ta rất là tủi thân, như kiểu là, ừm, có một bà bà ấy nói với em mỗi lần bà ấy nhấn chuông bà ấy có một cái yêu cầu ấy. bà ấy đều khóc bà ấy nói rằng là tao rất xin lỗi vì làm phiền bọn mày bà nói vậy rất xin lỗi vì làm phiền em hỏi là không sao đây là công việc của chúng tôi thì bà nói không bà ấy tự trách bà ấy cứ kiểu là trách bản thân bà ấy đánh vào người bà nói rằng là tại sao tôi lại như thế này à, bây giờ tay của tôi không thể mà cầm nắm được vì một cái bệnh của người ta người ta không thể cầm nắm được hoặc là vì cái cơ thể không cho phép ấy hay là người ta không thể đứng dậy đi được ấy thì người ta muốn mà mặc dù người ta còn tỉnh táo ấy nhưng mà người ta cảm thấy rất là buồn người ta bảo là người ta như là một cái gánh nặng người ta không muốn nhưng mà người ta phải như kiểu người ta nhấn chuông người ta muốn rằng là uh, mình có thể um, viết cái bức thư đó mình có thể đi gửi cho um, người đưa thư ấy, ở trên viện người người ta đến ấy, hoặc là gửi trong cái hòm thư ấy, là được gửi cho bạn của bà đấy hoặc là đơn giản chỉ là tôi muốn uống nước ấy và mỗi một lần như vậy người ta lại phải nhấn chuông trong khi ví dụ nhấn chuông mà mình đang ở trong một cái phòng bệnh nhân khác mình không thể đến ngay được khi mình quay lại ấy, thì bệnh nhân kia đang ngồi khóc người ta khóc người ta nói rằng là uh, kiểu mọi kiểu là tại sao không phải là tôi mà tại sao tôi phải đợi lâu như vậy ấy thì mình kiểu, người ta người ta tổn thương, người ta rất là nhạy cảm, người ta tổn thương lắm. Ừm. Ờ, mình Thế cái cũng lúc đấy thì em xử lý như thế nào? Thì mình cũng nói là, ờ, kiểu, rất là xin lỗi vì là hiện tại là không có nhân viên thì mình phải làm nhiều việc và mình đang ở chỗ bệnh nhân khác và mình đang làm cái này cái kia mình không thể nào mà quay lại được ấy thì mình nói chuyện với người ta như vậy thế mình cũng hỏi là người ta muốn cái gì và có thể giúp gì được người ta ấy thì người ta sau đấy thì cái cảm xúc của người ta nó không còn kiểu trước ấy thì người ta ừm, cũng kiểu nguôi nguôi dần á kiểu vậy có rất là nhiều người người ta kiểu tình cảm như vậy có những người á, ờ, có người ta kiểu sao nhỉ người ta hách dịch lắm người ta nói rằng là tôi đã trả tiền nữa và người ta nghĩ mình như kiểu là người ta không coi trọng mình đâu người ta ừ, nghĩ là mình như là một ô xin của người ta người ta có thể làm được người ta có thể làm được hết tất cả mọi việc nhưng người ta không làm bởi vì người ta nói rằng là người ta đã trả tiền cho mình rồi người ta không có sự đồng cảm với mình ấy và như vậy mình rất là tức giận mình rất là tức giận thế nên là thỉnh thoảng giữa đồng nghiệp với nhau là hay có cái uh, thời gian nói xấu bệnh nhân Nói Và nói xấu người để, ta kiểu như là, giải tỏa, đúng không? <laughs> Bởi vì mình rất là tức giận, mình đã vì mình là một công việc nó rất là, kiểu, áp lực rồi, mình giận mình thì mình cũng muốn làm tốt đấy nhưng mà cái người ta lại nghĩ rằng là không, mình là người ta đã trả tiền cho mình rồi, là tất cả những cái việc đấy là việc của mình. Rồi người ta, như kiểu, người ta đang ở khách sạn ấy, và mình phải phục vụ người ta Và có những cái người á, là người Đức nhưng mà người ta già người ta sao, nói sao rất là, kiểu, không thích người nước ngoài người ta nói "Không, tôi chỉ thích tôi không muốn người nước ngoài chăm sóc cho tôi, tôi chỉ muốn người Đức thôi." Nhưng mà thật tiếc là cả khoa chỉ có một đến hai người Đức thôi. ừ tại vì chị nghĩ là cái cái cái việc này người Đức người ta cũng cá nhân chị để ý là người ta cũng không muốn làm nhiều ấy, bởi vì là nó cũng, kiểu như, phải chăm sóc các cụ thường xuyên mà chị nghĩ không phải ai cũng có cái khả năng mà cũng yêu thích cái công việc là chăm sóc người khác. Xong rồi là người ta cũng cảm thấy đây là một công việc vất vả hơn ấy, và, kiểu, mình có rất là nhiều người, đặc biệt là Việt Nam đi làm cái công việc điều dưỡng này ấy, đúng không? Ừm, nếu mà giờ thì em cảm thấy nó khá là vất đấy chị. Bởi vì, ừm, vất cả về, ờ, cái giờ cả, kiểu, làm cả cơ thể nó cũng mệt mỏi rồi, kiểu, đầu óc cũng mệt mỏi ấy. Nhiều khi mình làm sai một cái gì đó, ừm, thì sếp cũng nhắc nhở mình ấy thì mình cũng cảm thấy là đau đầu à, cá nhân em ấy mỗi lần em làm sai mà sếp nói là em lại ừ, suy nghĩ rất là nhiều và um, người Đức thì ít lắm em thấy ở khoa em có một hai người Đức thôi um, mà người Đức thì có người thì người ta làm với kiểu cả tình thương của người ta người ta làm hết tất cả mọi việc có những người người ta đơn giản người ta chỉ kiểu người ta lạnh lắm người ta rất là lạnh nhạt người ta làm không có cảm xúc gì đâu làm là làm xong hết giờ thì về Ờ, người ta không quan tâm gì đến bất cứ cái việc gì là à bệnh nhân như thế này bệnh nhân thế kia hết giờ là người ta đi về ờ, nó cũng có người này người kia như kiểu ở Việt Nam ấy ừ. và kể cả về cơ thể nữa khi mà mình chỉ làm một hai bệnh nhân nữa thì nó không sao nhưng mà mình mà làm đến hôm nào mà thiếu người ấy, mà mình làm mình có khi mình làm đến 11 giờ không xong việc ấy, là gần như tối hôm đấy về rất là kiểu mệt mỏi rất là đau lưng và cái đau lưng là một cái mà bọn em hay gặp nhất rồi đi làm ca đêm về thì không ngủ được các chị. tự nhiên vậy mình làm bốn ca đêm liên tục, sau đấy thì em cảm thấy đến cái buổi thứ Năm, thứ Sáu mà được nghỉ ở nhà là là ngủ không được nữa. mặt sẽ nhiều mụn hơn này, nhiều nếp nhăn hơn này. Xong rồi stress mang từ nhà mang từ viện về nhà này, và cũng không biết chia sẻ với ai, tất cả những điều đấy không thể chia sẻ với bố mẹ hay là chia sẻ với anh em bạn bè ở Việt Nam được tất cả những cái đấy mình chỉ giữ cho mình thôi hoặc là cùng cùng lắm thì mình chia sẻ với đồng nghiệp mà đồng nghiệp đấy phải là người Việt để mình có thể bày tỏ hết tâm tư tình cảm của mình được và người Việt mà hiện tại ở, ở Berlin hay là ở Đức ấy, rất nhiều người Việt sang làm sang làm điều dưỡng là cái chương trình mà chương trình mà giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với Bộ ờ, Năng lượng của Đức ấy nó vẫn tiếp tục được ừ, triển khai tại Việt uh, tại Việt Nam và um, cái chương trình đấy em thấy khá là hay. Uh, ngoài ra thì bây giờ ở Việt Nam thì những cái trung tâm mà đưa người sang Đức làm Ausbildung hoặc là sang để học ngành này ngành kia học đại học hay là rất là nhiều. Bây giờ uh, Ừ, chung của người Đức là thiếu nhân viên ấy tất cả các ngành nghề đâu cũng không phải điều dưỡng ấy. nhưng mà uh, nếu mà nói một cách ừ, thành thực thì cái nghề điều dưỡng là đi rất là dễ ngay cả giấy tờ khi mà em lên sở ngoại kiều em làm giấy tờ em gia hạn đấy đó em chỉ cần có một cái fetrac ừ, ở cái bệnh viện hoặc là một cái ausbildung về EGA là Krankenpflege hay là uh, Anton Flegel thì người ta làm cho mình nhanh lắm ừ. hoặc công việc thì em chắc chắn là không bao giờ sự thất nghiệp chỉ có <laughs> thiếu thôi Ừ. ừ, chị đấy cũng là một một cái điểm lợi. Thế ví dụ như mình ở Đức được hơn 5 năm rồi thì em thấy là con người của em trước khi mà sang Đức và con người của em bây giờ khác nhau như thế nào? Cái này thì khác nhau nhiều lắm chị cái ngày trước thì ừm, Cái ngày đấy còn sao hay là trẻ quá không nhỉ? Cái hồi em sang Đức là em 20, 21 tuổi và cái hồi đấy thì tất cả mọi thứ đối với em nó đều màu hồng. Ờ, cảm xúc, ờ, không kiềm chế được bản thân là thứ nhất này. Ờ, mình sống theo cảm xúc và cái cái tôi của mình rất là nhiều. Ờ, và đôi khi có phần kiêu ngạo. không có nhịn nhục. khi mà mình sống ở Việt Nam mình uh, gia đình bạn bè người thân tất cả mình được cái sự bao bọc của gia đình ấy và mình làm mình được làm tất cả những cái điều mà mình muốn mình không kiểm soát được uh, mình mình không kiểm soát cho mình không kiểm soát rằng là à cái điều này điều kia nhưng mà khi mà mình sang Đức á tất cả mọi thứ uh, mình phải làm chủ ngay cả cái việc mà ngày xưa ở Việt Nam không bao giờ em ngủ dậy nếu như em được nghỉ ở nhà thì em phải ngủ 7 giờ 8 giờ mới dậy Thế nhưng mà khi mà sang Đức, em đã phải dậy từ 4 giờ sáng để em đi làm. Không bao giờ em dám đi muộn. Ừ, nếu mà 6 giờ vào ca thì 4 giờ sáng em dậy, 4 giờ 15, 4 giờ 20 em sẽ bắt tàu đi uh, đi làm. Có những ngày đông nó rất là lạnh. Cái lạnh đấy nó lạnh từ thời tiết mà nó lạnh từ trong lòng cô đơn là tại sao những ngày đấy là tại sao tôi lại ở Đức nếu như tôi ở Việt Nam tôi sẽ không bao giờ phải chịu cái cảnh như thế này. Rất là lạnh một mình mình ở trên tàu mà nhiều khi cảm giác cái tàu đấy chở mỗi mình mình đi làm ấy. Chẳng còn ai, chẳng thấy có ai đi làm giờ đấy à. Xong rồi đó, bây giờ em đã dậy sớm được nhá 4 giờ sáng này em dậy được ngày xưa là dậy không được rồi cái cảm xúc của mình phải biết kiềm chế khi mà mình làm với đồng nghiệp ấy mình không thể nào mà đứng ra để có thể là là à tôi đúng hay là ngài đúng hay là um, kiểu là nhất định là kiểu mình phải là phần phải um, cái đấy thì không còn nữa cái đấy bây giờ đơn giản là à, mình sẽ nhịn nhục nhiều hơn em cảm thấy em nhịn nhục nhiều hơn rất <laughs> kiểu kiểu vậy à, rồi bản thân của mình lớn hơn nữa nhiều cái mình cũng không còn sân si mình không còn quá quan tâm hay là nghĩ là người khác nghĩ gì về mình này rồi mình phải làm cái này mình phải làm cái kia mình không cần nữa mình mình học được của người đức ấy là mình yêu bản thân của mình hơn mình cảm thấy người ta và mình cảm thấy thoải mái là được miễn là mình thoải mái là được mình cũng không quá quan tâm đến cái vấn đề um, um, kiểu là nếu mình làm như thế này hay là nghĩ ở Việt em không biết em có tiêu cực quá không nhưng mà những cái đấy nếu như ở Việt Nam em sẽ không làm được là em phải suy nghĩ là à cái này có hợp uh, mình làm điều này thì sẽ ra làm sao um, bố mẹ cô chú anh em bạn bè sẽ nghĩ như thế nào nhưng mà ở Đức thì không mình cũng không, quan tâm đến cái điều đấy nữa mình trưởng thành hơn rất là nhiều và khi mà mình ở bên này đối với em thì em phải em phải độc lập về tài chính ngay từ những ngày đầu ấy là không có sự trợ giúp từ bố mẹ không có sự trợ giúp từ từ ai đó mình đi học và về cái số tiền khi mà làm asubi ấy, nó rất là ít mình phải tự trang trải rằng là làm thế nào để mình có thể tiêu cái số tiền đó trong vòng một tháng và có những lúc ấy cũng yên là làm sao với cái số tiền đấy để mình còn phải giúp đỡ với gia đình ở Việt Nam nữa. Ừ, xong rồi tất cả mọi thứ mình gần như đó là cuộc sống của bản thân mình ấy. mình phải lo tất cả mọi thứ mình không thể nào mà trông chờ được từ ai không thể là chạy về với mẹ là uh, hôm nay con muốn ăn cái này hoặc là um, có tiền mẹ có tiền thì mẹ có thể cho con mình không dám mình tất cả những cái đấy mình phải um, để hết vào trong lòng ấy không bao giờ kể với cả gia đình người thân cả Đấy là cái điều mà em nghĩ là em đã trưởng thành. Ừm. Rồi, cảm ơn cảm ơn em rất nhiều đã chia sẻ cái phần đấy, chị cũng hơi xúc động khi mà nghe nghe thấy mấy mấy cái đấy. Bây giờ ví dụ như nếu như mà em được gửi một cái lời nào đấy đến bố mẹ là bố mẹ của em hoặc là phụ huynh của những bạn mà muốn gửi con sang Đức để làm về điều dưỡng thì lời nhắn của em sẽ là gì? lời nhắn của em với, với mọi người là thực sự mọi người phải cân nhắc thật kỹ bởi vì nghề điều dưỡng là một cái nghề rất là cực phải có thứ nhất là phải có lòng nhiệt huyết uhm, nhưng mà sao nhỉ đây là em chia sẻ với các bạn nếu mà các bạn thực sự muốn làm nghề điều dưỡng còn nếu như mà các bạn mà chỉ đơn giản là muốn để tìm một một con đường sang đức ấy, thì cái đấy nó sẽ không đúng nữa nếu mà các bạn nghĩ rằng là, ờ, chỉ cần cái chỉ cần lấy cái nội lấy cái cớ là đi sang đây học điều dưỡng ấy, để được giấy tờ lại Đức ấy, thì cái điều đấy em sẽ không nói. Nhưng nếu như mà với những cái người mà yêu nghề, người ta muốn học và người ta làm việc tại Đức bằng ờ, với cái nghề điều dưỡng ấy, thì em nói là thứ nhất là thực sự phải rất là yêu nghề, cái thứ hai là phải thực sự rất là cố gắng. Ừm, nó sẽ không phải là màu hồng như những cái công ty mà người ta giới thiệu trong mình hay là như tất cả những cái gì ở Việt Nam người ta vẽ vẽ ra dù cho như thế nào kể cả chương trình của bộ hay là chương trình của ờ, bên ngoài tư nhân thì tất cả người ta chỉ cho mình những cái màu hồng thôi còn sang bên này hoàn toàn khác hẳn và em cũng biết rất là nhiều trường hợp ấy sang đây bị lừa ấy chị Ờ, người ta bảo là sang đây làm điều dưỡng nhưng mà người ta sẽ không bao giờ cho mình qua pro sai người ta cứ như vậy để người ta lợi dụng mình làm nhân công thực sự là nhân công giá rẻ cho người ta ấy, là làm đến cái tháng thứ năm rồi tháng sau là hết pro sai rồi nhưng mà đến tháng năm người ta nói với mình rằng là à rất là tiếc vì ờ, bạn đã không qua được thời gian thử thách thế nên là cái đó là rất là nhiều ở Đức về cái ngành điều dưỡng ấy em thấy cũng, ừ, nhiều bạn chia sẻ với em như vậy và người ta ép buộc mình là à bây giờ tôi cho bạn thêm một cơ hội xong lại bắt đầu lại từ đầu và cái 6 tháng kia làm gần như là làm nhân công giá rẻ cho người ta thật sự nó rất rẻ nó rẻ mạt luôn đấy đấy là một cái chiêu trò mà ừ, ở các công ty môi giới ấy, người ta làm hoặc các cái công ty ở bên này người ta cần lao động ấy, người ta không muốn trả người ta không muốn trả công cho mình ấy thì người ta sẽ làm với mình như vậy hoặc là khi mà ký hợp đồng ấy thì các bạn nhất định các bạn phải học đọc kỹ cái hợp đồng đấy của mình bởi vì em thì em may mắn là đi theo chương trình của ờ, bộ lao động thương binh và xã hội ấy, thì cái đấy là của chương trình của nhà nước thì sẽ không có cái điều gì mà um, khó nói nhưng mà um, các chương trình ở ngoài ấy, thì các bạn cần phải cẩn thận hoặc là người ta ừ, sẽ đưa các bạn đi làm ở một cái chỗ rất là xa xôi hoặc là người ta cho bạn một mình bởi vì ở bên Đức này tất cả mọi thứ đều có luật đấy và mình đều được bảo vệ ấy. thì nếu như mà mình không hiểu biết về luật pháp mình không cố gắng mình không tìm hiểu thì người ta sẽ lợi dụng những cái đấy người ta mình làm mình làm và mình bị stress nếu mà thực sự mà cảm thấy không ổn ấy thì các bạn nên hỏi cái sự giúp đỡ hiện tại thì em thấy trên Facebook hoặc là trên mạng có rất là nhiều các cái nhóm về điều dưỡng hoặc là về người Việt cũng khá là đông ấy, họ sẽ đưa ra những cái tâm tình chia sẻ, sẽ giúp đỡ mình rất là nhiều. Và cũng, kiểu là, đừng ký những cái giấy tờ mà mình không biết cái nội dung của nó là gì. Bạn em có một em có một người bạn sang Đức theo kiểu là, ờ, đi theo công ty á, các bạn ấy đã ký hợp đồng và đến cái lúc bạn ấy không biết đó là gì cả và đến cái lúc mà bạn ấy không thể nào mà khuyên đi cung không thể nào mà khuyên đi cung được cái công ty đấy bởi vì nếu mà khuyên đi cung thì phải trả một số tiền rất là lớn đấy đừng đừng nghĩ rằng là mình phải sang Đức bằng mọi giá hay là sang Đức thật nhanh mà hãy đi chậm thôi nhưng mà đi chắc ừ. nếu mà đi thực sự mà không hiểu ạ thì đừng có ký vào bất cứ cái gì ừ. ok chị thấy cái này cái này rất là đúng bởi vì kiểu nhiều khi người Việt Nam mình giống như em nói là mình ở bên này mình không có những cái thứ mà mình không thể chia sẻ cho bố mẹ hiểu được ấy và cũng rất là khó để mọi người nhìn tại vì những cái gì mà mọi người nhìn thấy nó nó rất là trước mắt và nó rất là ngắn hạn ấy kể cả như bố mẹ cũng chỉ nhìn thấy là những cái video clip mình share lên trên Facebook hay là những cái bức ảnh mình đi chơi nhưng mà không có ai nhìn thấy những cái buổi sáng em dậy sớm từ 4 giờ sáng Trời, bên này âm mấy độ rồi tuyết rơi, xong rồi đi một mình ở trên tàu. Chị nghĩ là cái cảm giác đấy là một cái cảm giác mà rất là buồn và rất là tủi thân và, kiểu, rất là muốn bỏ cuộc luôn á. Thì, ờm, hôm nay mình cũng nói chuyện cũng khá nhiều rồi, chỉ có một cái câu hỏi mà, gọi là, câu hỏi cuối cùng muốn hỏi em là nếu như mà được nói một điều với bản thân em sau một cái hành trình mà dài như vậy, năm năm năm vừa rồi thì em muốn nói điều gì với chính bản thân mình? nên là, là sao em nói rằng là tâm tâm đã làm được bởi vì trước khi sang đức ấy, thì em có nói với mẹ mẹ em thì không đồng ý cho em sang đức còn bố em thì ok uh, cho con trải nghiệm uh, em có nói với mẹ em là nếu trong vòng một năm con không học được B1 con không tính sang được Đức thì con có thể làm một cái ngành nghề gì đó theo bố mẹ sắp đặt và em đã làm được và hiện tại em đã ở Đức em cũng đã học xong một cái Ausbildung em nghĩ rằng là em không thể vượt qua được bởi vì nó quá khó đối với em về cái ngôn ngữ rồi khi đi làm em cũng không nghĩ rằng là em có thể ở lại được cái công ty này nó lâu đến như thế và gần như là từ cái ngày em sang Đức đến tận bây giờ em chưa đổi công ty em không nghĩ rằng là em có thể lâu được như thế trong khi em chỉ nghĩ là à làm vài tháng rồi mình sẽ đổi nhưng không đến cuối cùng thì đã làm được em cảm thấy như thế nào về bản thân của mình Ừm. Về bản thân em thì em cảm thấy rằng là mình trở lên nhịn nhục, mình trở lên ờ, cũng không phải là cam chịu đâu, mà là, ờ, mình có cái sự kiên trì ở đó. Ờ, mình đã học hỏi được nhiều thứ về tư duy của người Đức này, về phong cách làm việc của người ta này. Ờ, và những cái đấy thì nó đối với em nó rất là quý trọng Thế là nhiều khi mà suy nghĩ lại ấy, thì là em thích cái cuộc sống ở bên Đức em thích cái, um, ở một cái dạy ở một cái khía cạnh ấy, là em rất thích cái sự nhộn nhịp ở Việt Nam nhưng ở một cái khía cạnh khác em rất thích cái sự riêng tư ở Đức Chị cũng rất thích cái sự riêng tư và, <laughs> gọi là, bình an, em sẽ có thời gian cho chính em để mà mình nhìn nhận lại mọi thứ, mình xem xét xem là mình có thực sự đang thích cái ngành mà mình làm hay không và mình sẽ có nhiều thời gian cho bản thân nhiều hơn đấy. chị em Ừm. em thấy cái điều đấy cũng đúng á, dành cho bản thân đấy. Mình có ừ. thời gian để suy nghĩ cho bản thân đấy. Ừm, bên này không ai quan tâm đến em, thì em phải quan tâm đến em thôi, đúng không? <laughs> Đấy là, kiểu, <laughs> à, lẽ đương nhiên. Rồi, rất là cảm ơn Tâm ngày hôm nay đã dành thời gian để mà chia sẻ câu chuyện của mình đối với chị và các bạn đang lắng nghe. Thì chị cũng hy vọng rằng là mọi thứ sẽ đến với em một cách tốt đẹp và kể cả không tốt đẹp thì mình cũng có cái nhìn tốt đẹp đối với nó Và chúc cho em đạt được mọi thứ mà mình mong muốn. Ok, cảm, cảm ơn em rất chị. nhiều. Cảm ơn chị. Ừ. Ờ, em chúc các bạn uh, khi mà nghe được cái bài này hoặc các bạn đang ở Việt Nam ấy, các bạn hãy cho mình hãy đưa ra lựa chọn cho mình một cách gọi là sáng suốt ấy. Vì um, cái lựa chọn của bạn bây giờ nó sẽ uh, quyết định cái tương lai của các bạn. Ừ. <laughs> Rồi, tạm biệt mọi người. Các bạn có thể tìm thấy du học chữa lành trên các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, Instagram, Apple Podcast và Spotify. Mọi thắc mắc và chia sẻ xin vui lòng gửi về địa chỉ email du học chữa lành a gmail.com. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những số phát sóng lần sau.